Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn nghe bản tin Điều VTV không nói, hơn 5.000 người đã chết vì COVID-19 ở Việt Nam. Con số tử vong đã luôn bị né tránh trong những tường thuật chính thống về dịch bệnh. Nếu theo dõi thông tin về diễn biến dịch COVID-19 trên các bản tin hàng ngày của VTV trong suốt đợt dịch vừa qua, bạn sẽ thường xuyên được cập nhật thông tin về số ca nhiễm mới, số liều vaccine đã được tiêm và số bệnh nhân đã khỏi bệnh. Duy chỉ có một thông tin bạn sẽ không bao giờ được nghe, số người tử vong. Bao nhiêu người đã chết vì Covid-19 mỗi ngày? Bao nhiêu người đã chết trong đợt dịch bùng phát nghiêm trọng hơn 3 tháng qua? Thông tin này hoàn toàn không được đề cập trong mục cập nhật diễn biến dịch hàng ngày của Bộ Y tế. Nếu chịu khó tìm tòi kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy con số này ở phần thống kê số liệu và lẩn khuất trong các bản tin chi tiết hơn. Phần lớn các tờ báo tuân theo format đưa tin này, đặt con số tử vong đâu đó ở giữa bản tin. Rất hiếm hoi mới nhìn thấy con số tử vong xuất hiện trên tít báo, như trường hợp báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh và báo Tiền Phong vào ngày 10 tháng 8. Ngày hôm đó có 388 người chết vì Covid-19. Đó là ngày ghi nhận con số tử vong cao thứ ba trong suốt thời gian đại dịch diễn ra tại Việt Nam. Và đây là tựa đề bản tin của Bộ Y tế ngày hôm đó bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế tối ngày 10 tháng 8. Thêm 3.241 ca COVID-19, riêng Hà Nội 60 ca, 4.428 người khỏi bệnh. Báo Thanh niên thì giật tít thế này. Bản tin tình hình COVID-19 hôm nay ngày 10 tháng 8, cả nước có 4.428 ca khỏi bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát dịch trước 15 tháng 9. Chuyện không nhắc đến con số tử vong trên tít không thể là cách hành xử thông thường của báo chí. Đơn giản là vì số người chết chắc chắn sẽ thu hút được nhiều view hơn số người khỏi bệnh. Con người có xu hướng thích đọc tin tiêu cực hơn và các vụ chết chóc thường được liệt kê trong số những điều làm nên tin tức. Không giật tít về số người chết chỉ có thể là cách hành xử sau khi bị kiểm duyệt hoặc tự kiểm duyệt. Nguồn tin của luật khoa cho biết chỉ đạo xuyên suốt của cơ quan tuyên giáo đối với báo chí trong thời gian này luôn là tăng tích cực giảm tiêu cực chỉ đạo này khớp với những gì chúng ta nhìn thấy trên truyền thông những giai điệu tích cực những tuyên ngôn chiến thắng những cuộc giao quân rầm rộ những hình ảnh nhân viên y tế được mô tả như những chiến sĩ anh hùng những ca bệnh được chữa khỏi những nhận xét rằng số ca nhiễm đang đi ngang đúng như dự đoán không có chỗ cho thông tin về số người tử vong trong chiến dịch lan tỏa tích cực này. Tính đến hết ngày 13 tháng 8 đã có tất cả 5.088 người tử vong vì COVID-19 được ghi nhận tại Việt Nam. Trong số đó có 4.030 ca, tương đương 79,2% thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Con số tử vong trung bình trong 7 ngày vừa qua là 296 người trên một ngày. Nếu xếp hạng dựa trên số người chết vì COVID-19 trong vòng 7 ngày vừa qua, Việt Nam đứng thứ 9 trên toàn cầu và đứng thứ tư trong khu vực châu Á, theo số liệu của Wonder Meter tính đến ngày 13 tháng 8. Một cách chính thức, tỷ lệ tử vong trên số ca nhiễm Observed Fatality Ratio và tỷ lệ tử vong trên 100.000 dân là những chỉ số được dùng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh tại một quốc gia. Hai chỉ số này của Việt Nam đều đang thuộc hàng cao trên thế giới – Cụ thể, tỷ lệ tử vong trên số ca nhiễm hiện nay sắp xỉ 2%. Cứ 100 người nhiễm thì có 2 người chết, xếp thứ 11 trên toàn cầu. Tỷ lệ tử vong trên 100.000 người dân, tức là 4,99. Cứ 100.000 người thì có 5 người chết vì COVID-19, nằm trong top 20 của thế giới. Chúng cho thấy hệ thống y tế của Việt Nam đang quá tải. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chỉ công khai thừa nhận sự nghiêm trọng của những con số tử vong này – vào ngày 13 tháng 8, ngày họ công bố rằng thành phố có thể sẽ phải giãn cách thêm một tháng nữa và kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần trường kỳ kháng chiến. Vấn đề thành phố phải quan tâm nhất hiện nay là tỷ lệ tử vong ở mức cao, trung bình 241 ca mỗi ngày trong thời gian gần đây. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả lời báo chí. Người dân thành phố Hồ Chí Minh không lạ gì chuyện này từ cách đây 2 tuần, những đoạn phim ghi lại cảnh xe hòm xếp hàng dài trước lò thiêu Bình Hưng Hòa đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Với cư dân thành phố, đó là chỉ dấu cho thấy chính quyền không làm chủ được tình hình như cách họ đang cố gắng tuyên truyền. Đừng du ngủ người dân khi lửa đang cháy dưới đống củi. Tối qua trong khi cô phát thanh viên xinh đẹp vừa mỉm cười vừa đọc bản tin đầy lạc quan này, Cổng thông tin của Bộ Y tế ghi nhận 360 ca tử vong trong một ngày, trong đó Sài Gòn chiếm 269 ca. Số ca F0 ghi nhận giảm trong mấy ngày vừa qua không phải là giảm trên thực tế mà do Sài Gòn không xét nghiệm đại trà để truy tìm F0 nữa, còn Bình Dương đang có nguy cơ bùng nổ dữ dội và tình hình dịch bệnh nhiều nơi vẫn diễn biến khó lường. Nói giảm trong lúc này cũng nên được coi là fake news. VTV có một đội ngũ các nhà báo giỏi Tôi nghĩ là các bạn ấy cũng không muốn làm những bản tin thế này. Đọc công văn Ban tuyên giáo Trung ương ngày 23 tháng 7 2021 phê bình Việt Nam Net khi tờ báo này cố gắng phản ánh một phần nhỏ của bức tranh dịch bệnh, đủ thấy lạc quan tếu có thể là chủ trương, một chủ trương rất sai lầm. Con số người dân mắc phải Covid, đặc biệt là số bệnh nhân đang chuyển nặng, vượt quá khả năng điều trị của nền y tế, đang là sự thật. Số người chết vì Covid mỗi ngày đang vượt quá công suất hỏa táng của Bình Hưng Hòa cũng là sự thật. Chính quyền có lúng túng lúc đầu, hiện đã khắc phục và đang nỗ lực hết sức mình, nhưng có những giới hạn không thể vượt qua, đó là sự thật. Đưa tin để người dân cả nước biết sự thật đó, để chung tay với chính quyền chống dịch bằng cách ngồi yên ở nhà, chứ không phải đưa tin lạc quan tếu để người dân chủ quan quan tài đóng không kịp mà không cho dân chúng nhìn thấy, để sợ thì đấy là cách làm tuyên truyền, làm tuyên giáo thiếu trách nhiệm, là du dân chúng ngủ trên đống củi khi lửa đã cháy tới gần lưng họ. Hà Nội đã sửa quyết định hôm qua, bài học cho các địa phương luôn là bất cứ quyết định gì nhằm chống dịch đều phải dựa trên nguyên tắc 5K. Muốn dân chúng giữ khoảng cách mà biện pháp lại đặt họ trong tình huống không thể nào giãn cách thì sẽ luôn thất bại.